Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Sun Group, cái tên không còn quá xa lạ đối với thị trường bất động sản, nổi lên trong lĩnh vực xây dựng bất động sản nghỉ dưỡng và các khu du lịch. Tập đoàn này đã khẳng định vị thế của mình khi các khu nghỉ dưỡng và khu du lịch cao cấp của Sun Group trải dài khắp Việt Nam. Không dừng lại ở đó, tập đoàn Mặt Trời đã lấn sân sang xây dựng các khu chung cư cao cấp ở những vị trí đắc địa của thủ đô. Điển hình trong số đó là dự án Sun Grand City Tây Hồ,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 được đánh giá là dự án sở hữu vị trí đắc địa cùng với tầm nhìn khoáng đạt hướng ra 500 hecta mặt nước hồ Tây Thương Mộng. Dự án Sun Grand City 58 Tây Hồ được đồn đoán sẽ có mức giá bán tương đương với giá trị đăng cấp. Dự kiến mức giá bán tại chung cư Sun Group Tây Hồ vào khoảng 200 đến 300 triệu trên một mét vuông. Đây là mức giá thật sự khiến chúng ta phải giật mình với một căn hộ chung cư đúng không các bạn? Sun Grand City Quảng An, có vị trí nằm ở số 58 Tây Hồ. Đây là vị trí cũ của khách sạn Tây Hồ. Dự án được đầu tư bởi Sun Group, nằm trên quỹ đất 3,6 hecta, cung cấp ra thị trường khoảng 1.800 căn hộ. Trong số đó là 1.000 căn hộ hạng sang với chất lượng 5 sao, có từ 2 đến 4 phòng ngủ, Dự án này được đánh giá là dự án có vị trí 5 sao, với chất lượng sống đỉnh cao tại Hà Nội thời điểm hiện tại. Khi nằm giáp với Hồ Tây, tầm nhìn panorama ra ba mặt hồ. Đây thực sự là dự án chỉ dành cho khách hàng thượng lưu. Với vị trí này, thì cư dân tại đây sẽ dễ dàng di chuyển đến các địa điểm nổi bật của thủ đô Hà Nội chỉ trong vòng bán kính vài km như Hồ Gươm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bệnh viện, trường học các cấp, làng Bác, sân bay quốc tế Nội Bài, quảng trường Ba Đình Hà Nội, ga Long Biên, công viên Hòa Bình, bảo tàng dân tộc học, bảo tàng Hồ Chí Minh hay ga Hà Nội. Với quy mô dự án gồm có 9 tòa, 1.800 căn hộ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 đang trong giai đoạn hoàn thiện bên trong. Một số tòa đã khép kính mặt ngoài xong, một số tòa đang tiến hành khép kính. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành xong trong năm 2023. Như chúng tôi đã nói ở trên, dự án này đang vướng vào một số lùm xùm kiện cáo của người dân xung quanh cho chủ đầu tư Vấn đề chủ yếu đến từ vị trí quá đắc địa của dự án này. Cụ thể, thứ nhất, dự án bị tố cáo giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, sai phạm về mật độ xây dựng, chiều cao và kiến trúc của cụm tòa nhà chung cư cao cấp. Hai là tố cáo sai phạm trong đề án điều chỉnh quy hoạch 1 trên 500 bán đảo Quảng An, làm lợi bất chính cho một số doanh nghiệp, đồng thời gây ra nhiều hệ lụy như băm nát quy hoạch thủ đô, xâm phạm quyền lợi và lợi ích của các hộ dân phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đặc biệt hơn cả, người dân khu vực này cho rằng chính tập đoàn Sun Group là đơn vị tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực không gian trung tâm bán đảo Quảng An. Do đó, nhiều nhà dân sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án. Còn dự án Sun Grand City 58 Tây Hồ sẽ nghiễm nhiên được hưởng lợi từ quy hoạch này khi gần ngay nhà hát Opera Hồ Đầm Trị. Sự việc này không phải là mới, tuy nhiên nó lại tiếp tục ồn ào khi quy hoạch bán đảo Quảng An được chính thức công bố